leo vẫn còn năm tháng phôi pha nay người đâu rồi em gái ngày xưa năm cũ gặp nhau nói chuyện chung mình bao giờ thành đôi và rồi ai ơi xếp bút lên đường ra đi anh hẹn một ngày nắng đẹp anh sẽ trở về quê cũ thăm em thăm lại mái trường hơi ấm tình không nhỏ tình yêu phải mờ theo năm tháng bao nhiêu mơ ước mình ấp ủ nay đã như bọn bèo ngoài khơi tôi hỏi người quen em ở phương nào bây giờ ra sao thì trời hỡi em cất bước qua cầu vui kiếp nhung lụa đẹp tình bên chồng nghe tim sẽ lòng đau nhói trong tim đâu ngờ duyên tình nay đã tàn phôi pha nay người đâu rồi em gái ngày xưa năm cũ gặp nhau nói chuyện chung mình bao giờ thành đôi và rồi ai ơi xếp bút lên đường ra đi anh hẹn một ngày nắng đẹp anh sẽ trở về quê cũ thăm em thăm lại mái trường hơi ấm tình thương nhưng nay đâu ngờ duyên tình nay đã có tôi thì trông anh kia môi đỏ mắt chưa vẫn vương vì ai chân son gót nhỏ đi tìm hương dẫn cho đời trời xanh đã chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu